rồi mới lóc hoa sẽ hướng dẫn chơi trò chơi là nhảy dây các bạn nó mày hết quay mẹ thôi rồi qua đây từ từ khoan mà chạy chạy tự chưa vừa chưa qua đầu nữa chưa chưa chưa chưa chưa giận ngu chưa chạy ra chạy ra gịch lại thằng chúng chạy dạ. một qua đi từ từ quán chạy chạy tự chưa vừa chưa qua đầu nữa chưa chưa chưa chưa

chạy ra dịch lại thì giống chạy bỏ chấp lấy ừ từ từ thôi bên chị quay nhanh quá chị uh... dính hello xin chào các bạn hôm nay tôi vlog chơi chơi diễn cao cao ồ chưa ồ quái ồ quái trời cô nghe này ra ồ quái ồ quái <laughs> rồi tiếp bụng hai tao Bác ơi, bác ơi, em em em rồi. Rồi em nhầm bài em Minh nhảy ha. Ngu ngu dạ. ngu. lại, đu lại. Dạ, được đụng Được đụng, được đụng, không sao. Tới luôn kẹo luôn. Một nha. Dạ. chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy rồi chặn không chặn không trời ơi cho mấy người này trời trời trời trời trời trời trời đừng có quên xong rồi giờ lắc ăn men nha các bạn là xong bây giờ mình sẽ đi chặt cái chú nha bạn bạn vô coi Thằng nó đây chưa chưa chưa trước khi mình me mình sẽ kẻ hột ngay nha các bạn nó ngon cơ à, ngon Ừ. Ừ, trời với mẹ cha sấm xây quay bú ba quay sấm xây ăn đi em ăn mấy ăn hết nguyên trái luôn nha các bạn nguyên trái ăn hết nguyên trái luôn nha chua quá giữ vòng lên ăn mấy giờ ăn ăn ăn ngon, ngon quá sấm xay kêu rồi sấm xay theo theo tàu ngon quá anh em vô tàu nắm anh được ăn đi được ăn đó do này mấy anh em vô cái mời các bạn ăn đi mời nha các bạn ừ. vô mất gà vô không cho ờ, anh kiệt ăn ngon thế nhở? Này, xong chưa? Xong rồi, xong nè dạ Cung hộp ra nha Ăn tệ quá luôn à Ăn tệ thấp quá các bạn <laughs> tè khóc nghe mà các bạn ông say, mày chết thằng bay quất cái tao nguyên miếng bự nha ừ. không không tin bay tiếp Bố bay bay Nguyên miếng bự cho tao Ăn cái này tích cho tao ẻ Hay là bụng tao chọt chọt ra đó Bụng chọt cho đây Chọt chưa Nè, nó ăn quẹt à. <laughs> bạn ơi giờ súng xịt tiếp nha các bạn súng xịt súng xịt súng xịt ăn hết đi rồi mẹ ăn ăn đi mẹ ơi quay bên bển kìa mẹ quay nè các bạn mời các bạn ăn nha Tuyệt vời luôn Muốn ăn à Thấy có ngon không bà uhm. Luôn mẹ Nha bạn Đi ngừng tay rồi Đúng không? Ừ. Đúng <laughs> rồi các bạn à không có chua nhiều nó chua chua à ăn các bạn mình sẽ mà mình sẽ mời cameraman ăn hứng miếng nha mọi người à. mình sẽ lấy à, miếng um, gấp cho cameraman nào không xong đó nào mà hang hang hang hang chữ cay chua là xuống sông nha à. đó có sông luôn kìa các bạn ngầu à các bạn ừ, mỗi đứa là nắm hai đứa nắm thiên ơi thiên thiên tàu thiên thiên dục sông à thiên ơi thiên thiên nó tàu thiên tàu Mày chui chai nè Mày chui chai nè Ý tao Đi Mày Không có đồ với tao Giờ mình sẽ dùng với sao nhé Mày chui trai nè Này Giờ mình đi vô nha các bạn Giờ vô nha <laughs> bạn nha mọi người Nghe các bạn Một thanh niên đã dục cái sông nha các bạn Tại chua cay mà Nó nó chờ chua cay lại bập liền ha Nè Nãy tôi ờ. nói chua cay mà ừ. Con ừ. Các ờ, bạn ăn meo mà ăn hết này nè, ăn hết cái này xong là hiểu hả ăn, nhiều lên mày là nghe câu không mọi hết trơn nha ăn hết cái này luôn nha các bạn không bỏ luôn nha từ đó mình muốn xuống nha. má nãy lúc tao chỗ mất kêu của vậy rồi chỗ nào con hẹn cha dạ. nè dạ này con hẹn nè dạ, xíu dạ, gà tròn mập nè thấy rồi thằng nào không ăn là sọt lên nha các bạn Liên họ kìa Giao dạ cho mày hết luôn nha Ok Bây giờ tới me nè Ai chịu thua Nãy em đã kết thúc này cái à. Bây giờ mình kết thúc mình à, xử thằng áo xanh này Mình sẽ kết thúc video ở đây nha Nghe các bạn Nghe các bạn giờ Mình Ôi à, trời Trời chiều rồi Trời chiều rồi Quay lại quay lại Quay lại khắc Đã kết thúc video nha Giờ là chiều rồi Chiều rồi mình về, về bệnh covid các bạn ừ. phải ở nhà không ra đường để tránh dịch nha các bạn tránh đi. tình vô <laughs> các bạn sát sát vô màn hình này rồi xem làm lại bye bye các bạn rồi